Ok anh em và bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với video tiếp theo. Ở ngày hôm nay ở tháng này thì tiếp tục anh em cùng soi ra được cao thủ Caravan. Đây là thiên nhẫn tăng tăng trưởng môn anh em ơi. Đó, tăng trưởng môn của thiên nhẫn. Hiện tại đang có cho mình những món đồ như thế nào anh em cùng xem thử nha. Hiện tại đang có cho mình một cây bổng họ sắc nội công 189 189 và nội lực 74 và làm chậm 20 dòng làm chậm không kích được và một cây áo 40 phục hồi và 30 chón áo này cũng khá bình thường thôi một dây chuyền kháng cả 9 và kháng lôi 7 à, và đang sở hữu mình một cái nón kháng lôi 30 một sinh đồ khá là tương đối một bàn tay à, kháng họ và chống 30 sinh động lực một ngọc bội kháng họ 17 và chống 30 sinh động lực khá tầm trung một đôi giày à, tóc 40 nội lực cao ở ờ, kim một nhẫn kim sinh lực 155 nội lực 74 thiên nhẫn thì rất cần nội lực nha em sinh lực nữa càng tốt một cái nhẫn sinh lực nội lực à, ờ, 153 một đại lưng kháng lôi 30 tính sơ qua cái này đang có cho mình là lượng kháng lôi từ nón 30 và đại lưng 30 rồi ờ, cả, kèm với kháng cả này nữa thì lượng kháng lôi này lên đến có thể là 75 à, kèm theo cái này kháng cảnh năm nữa là có thể kháng lôi lên được 75 nha nè còn lượng kháng hỏi thì có cho mình nó là bao tay 17 và ngọc bội 17 thì có cho mình 34 34 kèm với cái kháng cả chính này có cho mình khoảng tầm 4 ít kháng hỏa kèm với này nữa có thể lên được 5 ít kháng hỏa nha nè 50 kháng hỏa và 70 uh, ờ, hơn kháng lôi và lượng chón thì có cho mình là 90 chón từ áo bao tây và ngập bội thì ạc này không có làm chậm luôn nha em ơi bỏ hoàn toàn chậm luôn nha mọi người bỏ hoàn toàn chậm luôn không mang chậm luôn rồi đang sử với mình một con ngựa kháng cảm một con ngựa này là con ngựa tăng ờ, trưởng môn uh, thiên nhẫn nha mọi người và có cho mình một kỹ năng cũng có từ uh, tăng trưởng môn ấn tín đó một kỹ năng uh, 9x vong kích cũng như là thương ngọn lưu tinh cũng như là nhiếp hồn uh, nhiếp hồn loạn tâm skin bùa và có cho mình một mặt nạ nguyên sói kỹ năng cũng có một cấp hiện tại chưa chưa giám định anh em à kỹ năng mặt nạ này kỹ năng cũng có một cấp nha anh em mặt nạ nguyên sói kỹ năng uh, nó kỹ năng cũng có một cấp à, kèm với một cái phi phong kỹ năng cũng có một cấp kèm với cái nhất cử trên đầu thì ạc này đang có cho mình ba kỹ năng vốn có nha năm ba kỹ năng vốn có thì hiện tại uh, ờ, skin 9 x thì có cho mình là 23 kèm với một cái này nó là có cho mình 24 kỹ năng chính ít anh em à quá khưa đó rồi anh em xem video này đừng quên đỡ, lại cho cao thủ Caravan cũng như là một cao thủ thiên nhẫn khác khủng này mà cũng nằm trên top thiên nhận nè. Đó, nằm top thiên nhẫn. Một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và đừng quên ủng hộ video của Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Khải thì hay đốc video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày cũng như là hay livestream trực tiếp vào 7 giờ 30 tối hàng ngày nha anh em. Anh em rảnh rỗi có thể lên kênh YouTube để xem nha.